Địa ốc Five Stars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà hai mặt tiền Phạm Hồng Thái phường 10, diện tích 129m2, thực tế gần 150m2, sổ riêng xây dựng đã hoàn công, hướng Tây Bắc và Tây Nam, đường xe hơi, kết cấu, một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một sảnh lớn, sân đậu được hai ô tô. Gần Hồ Xuân Hương, cách chợ Đà Lạt 2 km, giá 12 tỷ đồng. Nhà hai mặt tiền Nguyễn Trung Trực phường 3, diện tích 125m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam. Đường xe hơi, kết cấu, một hầm một trệt một lầu một áp mái, 5 phòng ngủ, 6 nhà vệ sinh, cách trung tâm 4 km, gần chợ, trường học, cây xăng, khu dân cư yên tĩnh. Giá 14,5 tỷ đồng. Đất cầu đất Xuân Trường, diện tích 229 m2, 16 x 14 m, sổ riêng xây dựng, hướng đông, đường xe hơi, đất thế âm lợi hầm, cách quốc lộ 20 khoảng 100 m, bán kính 1 km có chợ, trường học, các điểm du lịch, khu dân cư đông đúc. Giá 3,6 tỷ đồng. Đất Nguyên Siêu, góc chợ số 6 phường 7. Diện tích 52 m2, 6,5 x 8 m. Sổ xây dựng phân quyền. Hướng đông, đường xe hơi, có sẵn nhà cấp 4 đang kinh doanh. Ngay trung tâm chợ số 6, khu dân cư Sầm Uất, gần ủy ban, trường học các cấp, cây xăng. Giá 3,5 tỷ đồng.